bí ẩn trái đất tìm thấy cánh cửa xuyên không đi đến không gian khác. Thân chào quý thính giả, video này sẽ tiếp tục giới thiệu về cuốn sách sự thật về trái đất thất lạc. Tác giả của cuốn sách ông Radu Sinamar từng làm việc tại Cục Số không của quân đội Rumani, chịu trách nhiệm điều tra các sự kiện siêu nhiên tương tự như hồ sơ X. Năm 2009, ông bắt đầu xuất bản cuốn sách về những khám phá của họ. Mặc dù liên quan tới tính bảo mật nên nhiều nội dung chỉ mang tính chất điểm qua và không cụ thể lắm, nhưng dù vậy thì nội dung cũng rất đáng kinh ngạc. Trong phần 1, chúng ta đã biết tới căn phòng bí mật dưới tượng nhân sư ở Rumani. Bên trong đó có đại sảnh phòng chiếu, có thể chiếu hình ảnh ba chiều để hiển thị lịch sử loài người chưa từng biết. Radu cũng có cơ hội sử dụng các thiết bị công nghệ cao của con người ở trong lòng đất. Nhìn thấy kết cấu bên trong khác của trái đất, điều này đã lật đổ hoàn toàn quan niệm của chúng ta. Ngay bây giờ, Mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống tiếp tục khám phá những bí ẩn của trái đất chưa từng tiết lộ trong video ngày hôm nay. Con thuyền của Noah là thần thoại hay chân thực? Vào ngày hôm đó, các đối tác của họ, hai sĩ quan từ Lầu Năm Góc Hoa Kỳ đã cho Radu và người cố vấn Seiya của ông xem một số bức ảnh rất đặc biệt và một bản báo cáo. Trong bức ảnh có một di tích văn hóa rất kỳ lạ được phát hiện ở viễn đông Afghanistan. Họ nói rằng đó là các đồ tạo tác có niên đại từ thời đại hùng thủy ở Trung Đông và họ muốn biết tình huống thời kỳ nó như thế nào. Seiya trả lời rằng Thời kỳ đại hồng thủy được đề cập trong kinh thánh thực ra là khoảng 5.000 năm trước. Vào thời điểm đó, toàn bộ trái đất được bao phủ bởi nước. Theo thời gian, những vùng đất rộng lớn, thậm chí toàn bộ lục địa đã bị nhấn chìm dưới nước. Nói về điều này, Radu đã đề cập đến hình ảnh ba chiều mà ông nhìn thấy trong phòng chiếu. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng ông đã thấy cả một vùng rộng lớn lúc bấy giờ bị nước bao trùm. Kéo dài từ trung bộ Thổ Nhĩ Kỳ đến Syria và Israel, cơn lũ gầm thét như sóng thần, nước chững mọi thứ hai bên bờ địa Trung Hải. Sau khi yên tĩnh xuống, chỉ còn lại một vài cây hiếm hoi trên mặt nước vô tận hoặc một ngôi chùa bị cô lập. Chỉ là ông nhìn mà không thấy cơn lũ đến từ đâu đến, cũng không biết tại sao nó lại đến. Siya nói rằng chính là như thế, và con thuyền Noah cũng là sự thật. Nhưng khi đó, Noah và gia đình chỉ mang vài cặp động vật lên tàu. Và cũng không phải theo yêu cầu của Chúa là những loài có thể bay trên trời, chạy dưới đất và thậm chí có cả sâu bọ cũng chọn một cặp để mang lên tàu. Trên thực tế, kích thước của con tàu Noah trong Kinh Thánh là dài 300 cubit, rộng 50 cubit và cao 30 cubit, tức là kích thước tương đương dài khoảng 157 m, rộng 26 m và cao 16 m, ước chừng nó cũng không thể chứa tất cả các loài này. Vì vậy, mọi người luôn nghĩ rằng câu chuyện về con thuyền của Noah chỉ là một truyền thuyết thần thoại. Nhưng Seja nói rằng tất cả các quần thể động vật đã thực sự được bảo tồn, nhưng việc bảo tồn và phục hồi thực sự sau đó đến từ vũ trụ. Nơi đó có một thư viện khá lớn chứa đầy các mẫu DNA của các sinh vật khác nhau việc thu thập các mẫu được thực hiện bởi các sinh vật từ một hệ sao khác. Kinh Thánh đã được biên tập trong một thời gian dài, được viết trong hàng ngàn năm và dịch sang các ngôn ngữ khác nhau với nhiều câu chuyện chứa đầy ẩn dụ. Vì vậy người ta thường cho rằng nhiều từ trong Kinh Thánh không thể chỉ hiểu một cách đơn giản qua nghĩa đen trên bề mặt. Câu chuyện về con thuyền Noah có thể cũng giống như vậy. Vì khoa học tiên tiến đến mức có thể tinh luyện được cả DNA, tại sao phải cần con người vất vả đóng một con tàu? Radu bối rối tự hỏi, Seiya nói một cách ẩn ý rằng họ chỉ cung cấp sự giúp đỡ cần thiết. Con người phải tự kiến lập tương lai của chính mình và cống hiến cho tương lai của chính mình, vì đó là một phần định mệnh của họ. Sau trận đại hồng thủy, quá trình tái sinh của hệ động vật cũng sẽ do con người khởi xướng và quá trình này kéo dài khoảng vài chục năm. Vì nó vẫn cần được tái sinh, tại sao lại cần hủy diệt? Hai sĩ quan bắt đầu thắc mắc rằng, lẽ nào không tốt nếu chúng ta vẫn để thế giới vốn như cũ sao? Seiya trả lời rằng có thể một số sự việc xem ra rất tồi tệ hoặc khủng khiếp trong một thời gian và không gian nhất định, nhưng khi bạn nhìn nó từ một góc độ cao hơn và xa hơn, bạn sẽ thấy rằng điều đó là cần thiết và thậm chí sẽ đưa đến những thay đổi hướng tới tầng thứ cao hơn. Thật ra, Kinh Thánh nói rõ lý do tại sao có trận lục lớn hủy diệt thế gian. Vì lúc đó, trong con mắt của Chúa thế gian đều bại hoại, trên trái đất đầy dễ cường bạo. Con người không còn là dáng vẻ khi được Chúa sáng tạo ra nữa, Chúa rất đau lòng nên quyết định cho trận đại hồng thủy tràn ngập trái đất và hủy diệt cả thế giới. Nhưng tại sao gia đình Noah được phép lưu lại? Vì Noah là người có đạo nghĩa, ông không bị cuốn theo thế giới bại hoại này mà đánh mất niềm tin với Chúa. Vì vậy, Chúa đã lưu Noah lại với tư cách là hạt giống của thế hệ loài người tiếp theo và chịu trách nhiệm mở ra nền văn minh tiếp theo. Đâu là quê hương của người Hung Nô? Nhưng những người trẻ tuổi dường như nhất thời không thể tiếp nhận được điều này sự đối chiếu giữa thần thoại và hiện thực đòi hỏi một quá trình thích ứng. Vì vậy, họ chuyển sang chủ đề tiếp theo. Một quan chức quân đội cho biết dữ liệu cho thấy các cổ vật có liên quan đến người hung nô cổ đại. Mặc dù nó có một chút không phù hợp, liệu có phải họ đến từ một nơi khác? Nói về hung nô, vốn là một dân tộc du mục hun, thực sự có phai nhiều màu sắc huyền thoại. Họ thường xuyên xuất hiện đột ngột và biến mất nhanh chóng, Lần đầu tiên họ xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc là thời đại sáu nước hợp sức chống Tần. Không ai biết người Hung nô đến từ đâu, mọi người chỉ biết rằng họ đều dũng cảm và thiện chiến. Tuy nhiên, mọi người sớm phát hiện ra rằng họ đã dẫn sói vào nhà. Và những người Hung nô dũng cảm, thiện chiến đã yêu vùng đất ở phía nam. Thế là mọi người vội vã xây tường thành để ngăn cản quân Hung nô tiến về phía nam. Đây là cách vạn lý trường thành ra đời. Vào thời Tây Hán, Hung nô phân tách người Nam Hung Nô gắn bó với nhà Hán. Người Bắc Hung Nô tiến về phía Tây và nhanh chóng biến mất không tâm tích. 300 năm sau Khoảng năm 370, người Hung Nô bất ngờ xuất hiện trở lại ở châu Âu. Họ vẫn dũng cảm và thiện chiến. Họ đã thành lập một đế chế hùng mạnh trên Biển Đen trong 60 năm. Đế chế La Mã hùng mạnh một thời đã bị họ quét sạch một cách thảm hại. Đế chế Tây La Mã đành phải hạ mình và đàm phán hòa bình với họ. Byzantium của đế chế Đông La Mã lập tức đầu hàng phương Bắc và cống nạp cho họ hàng năm. Tuy nhiên, đế chế hùng mạnh này đã sụp đổ chỉ sau 40 năm vinh quang. Hậu duệ của họ tản mát khắp Đông Âu và Trung Á. Seja nói rằng những người Hung nô đột nhiên xuất hiện này thực sự đến từ một không gian khác, tầng Ether nơi có thế giới bên trong trái đất. Ở Bắc Cực, Bắc Âu và Siberia có những vết nứt xuyên không. Họ thông qua đó mà đến trái đất, rồi đến thảo nguyên Mông Cổ hoặc châu Âu, nhưng những người thực sự đến từ một chiều không gian khác chỉ là tầng lớp thống trị của Hung Nô, tức là các quý tộc. Hầu hết người dân của Hung Nô đến từ các bộ lạc bị chinh phục. Những lời này khơi dậy sự tò mò của hai sĩ quan. Chính xác thì những vết nứt đó ở đâu, có thể cùng tới và xem chúng được không? Nhưng với chủ đề này Seiya dừng lại đến đây và nói Thiên cơ không thể tiết lộ Mặc dù hai sĩ quan không muốn, nhưng họ không còn cách nào khác sự kiện xuyên Việt thời không của Sở Mật Vũ Đức, BND. Tuy nhiên, để thỏa mãn trí tò mò của độc giả, Radu vẫn kể một trường hợp du hành thời gian có thật. Ông đã nhìn thấy trường hợp này khi xem qua các tài liệu của cơ quan mật vụ Đức và sau đó đã thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ của mình. Ở Bavaria, Đức có một ngôi nhà 300 tuổi bất đồng với chính quyền địa phương vì vấn đề phá dỡ. Chính phủ có kế hoạch biến khu vực gần nhà thành công viên, vì vậy chủ sở hữu được yêu cầu chuyển địa điểm không ngờ gia chủ lại bất chấp sống chết không chịu vì chuyện này mà phải đưa ra tòa. Tuy nhiên, kỳ thực không có ai sống trong nhà cả và ra tòa chỉ có người luật sư. Luật sư cho biết chủ sở hữu quanh năm ở nước ngoài, không về nước, căn nhà là tài sản thừa kế. Các quan chức chính phủ luôn cảm thấy ngôi nhà kỳ lạ từ trong ra ngoài nên đã nhờ cảnh sát can thiệp điều tra. Vào tháng 4 năm 2005, một camera giám sát gần ngôi nhà đã ghi lại được hình ảnh một người bị nghi là chủ nhân của ngôi nhà. Người này vào nhà trong 4 ngày rồi rời đi. Lúc đầu không có vấn đề gì, nhưng điều kỳ lạ là khi người đàn ông bước vào, hai tay anh ta trống không và anh ta không lấy bất cứ thứ gì. Vậy anh ta đã ăn uống gì trong 4 ngày này? Lẽ nào anh ta tịch cốc không ăn không uống? Cảnh sát cũng bắt đầu cảm thấy điều này kỳ lạ nên đã báo cáo vụ việc cho sở mật vụ. Sau khi cơ quan mật vụ tiếp quản và kiên nhẫn chờ đợi trong 2 tháng, lại một người khác đã xuất hiện. Đây là một người đàn ông tóc nâu, vóc dáng cao to, mang một chiếc ba lô nhỏ. Sau khi người này vào nhà thì không bao giờ ra nữa. Suốt 7 ngày, trong nhà không thấy đèn. Không thấy người. Người đàn ông dường như biến mất khỏi không khí. Vậy anh ta đã đi đâu? Cùng lúc đó, ở phía bên kia đại dương ở Detroit, FBI đang theo dõi một kẻ tình nghi. Anh ta là một người đàn ông tóc nâu cao với làn da trắng khác thường và không có hồ sơ nhận dạng. FBI đã theo dõi anh ta từ năm 2003, nhưng lần nào anh ta cũng may mắn thoát. Vào một ngày, có tin báo cho biết người đàn ông đó lại xuất hiện ở Detroit. Để truy tìm đồng phạm của anh ta, FBI không vội vã bắt giữ anh ta mà theo anh ta đến một ngôi nhà ở ngoại ô, đồng thời phái người mai phục xung quanh ngôi nhà. Thời gian cứ trôi qua, tới lúc các quan chức sở mật vụ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa và quyết định vào căn nhà để xem. Vì vậy, Sáu nhân viên đặc vụ đã cầm súng và đi vào căn nhà. Trong phòng quả nhiên không có người. Ngôi nhà vẫn bình thường. Bốn người trong nhóm bước vào một sảnh lớn và nhìn thấy một cánh cửa ở giữa bức tường đối diện. Lúc này, ở phía cửa có người hét lên, nghe giống như tiếng Anh, còn có khẩu khí ra lệnh. Các đặc vụ kia có chút kinh hãi. Bọn họ đập phá cửa xông tới. Sau đó, họ nhìn thấy ba người lính khác với đạn thật đang nhắm súng vào họ. Vì vậy, Cả hai bên bắt đầu cùng nhau hô lớn lên, bỏ súng xuống. Sau một lúc hoang mang, binh lính Đức phát hiện ra rằng họ đã đến Detroit. Hoa Kỳ và đối thủ là các đặc vụ FBI, những người đang theo dõi người đàn ông cao lớn. Về phần người đàn ông đó, anh ta lại một lần nữa trốn thoát. Trong một báo cáo sau đó, đội trưởng của đội Đức nói rằng họ đi vào căn nhà lúc buổi tối. Bên ngoài trời đang mưa và trời tối đen như mực. Ở Mỹ lúc đó đang là buổi trưa, và qua khung cửa sổ ở đó có thể nhìn thấy mặt trời chiếu sáng rực rỡ bên ngoài, với bầu trời xanh và những đám mây trắng. Một bước chân mà có thể xuyên việt qua ban ngày và đêm đen, đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Vậy cảm giác khi vượt qua cánh cổng thời gian và không gian có gì đặc biệt? Ông nói rằng cảm thấy đau nhói. Sau đó, tay chạm vào súng cảm thấy bị điện giật và nhìn thấy những tia lửa nhỏ. Về phía Mỹ, từ đó đã thành lập một bộ phận bí mật chuyên nghiên cứu về sự biến dạng của thời không với người đứng đầu là đại tá Finnegan. Theo nghiên cứu nhóm của đại tá Finnegan, sự biến dạng không gian có thể được chia thành 3 loại. Cổng dịch chuyển cố định, những dịch chuyển tức thời này rất hiếm và thường không được biết đến. Ngôi nhà cổ của Đức này là một ví dụ. Cổng dịch chuyển tức thời đa hướng có thể đến các địa điểm khác nhau thông qua loại biến dạng không gian này tùy thuộc vào các yếu tố như đặc điểm cá nhân, lựa chọn qua các nhân tố như thời gian di chuyển và thời tiết. Cổng dịch chuyển động thái hay còn gọi là lỗ sâu trái đất. Chúng liên tục di chuyển, xuất hiện ở những vị trí và kích cỡ không thể đoán trước. Có ý kiến cho rằng những con tàu biến mất ở Bermuda có thể liên quan đến loại cổng động thái này. Họ thậm chí còn vẽ một bản đồ chỉ ra vị trí địa lý của một số cổng. Chủ yếu ở Iceland, Bắc Ireland, Canada và Alaska. Nhưng địa điểm cụ thể ở đâu thì vẫn là câu nói thiên cơ không thể tiết lộ. Bạn nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video để cùng chúng tôi trao đổi nhé. Thân ái và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất –